Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu các bạn danh sách mạ lỗi của xe ủi D65X-16 của Komatsu phần 2 Trên 2 cũng là phần cuối cùng, sau đây mời các bạn cùng xem Ở phần 2 này danh sách mạ lỗi có từ DB2RKR đến dxz 4 kb Mã lỗi đầu tiên đó là db 2 rkr à, mã hành động E03 Nội dung là hộp điều khiển hộp số không kết nối với hộp điều khiển của động cơ. Mã DB E0KT được xác định hộp đen của động cơ mã hành động là E01. À, thông tin trong bộ nhớ ROM của hộp điều khiển, à, khiển hộp số bất thường. Mã DB E1KK mã hành động E04 điện áp à, chính cung cấp cho hộp điều khiển hộp số nhỏ hơn 17V mã DBE2KK mã mã hành động E04 điện áp chính cung cấp cho van điện hộp số nhỏ hơn 17V mã DB E5KK được xác nhận hộp đen của động cơ mã hành động E03 điện áp cung cấp cho cảm biến hộp số nhỏ hơn 4,5 hoặc lớn hơn 5,5V mã DB E6KK mã hành động là E03 điện áp cung cấp cho hộp điều khiển hộp số nhỏ hơn 17 hay lớn hơn 30V. Mã DBE7KK được xác nhận hộp đen của động cơ mã hành động là E02. À, điện áp cung cấp cho cảm biến hộp số nhỏ hơn 4,5 hoặc lớn hơn 5,5V. Mã DBE9 cao quy, mã hành động E04, thông tin đặt trong hộp điều khiển hộp số không tương thích với bộ nhớ. Mã DD12KK được mã hành động E02 cả hai đường NO và NC của mạch số à, tăng mở cùng một lúc tức là công tắc off mã DD12KP mã hành động E02 cả hai đường NO NC của mạch số tăng là 0V cùng một lúc tức là công tắc on mã DD13KA mã hành động E02 cả hai đường NO và NC của số giảm là mở cùng một lúc công tắc off. Mã DD13KB, mã hành động E02, cả hai đường NO NC của hộp số giảm là không v cùng thời gian, tức là công tắc on. Mã DD14KA, mã hành động E03, cả hai đường NO NC của mạch phanh đỗ mở cùng một lúc công tắc off. Mã DD14KB, mã hành động E03, cả hai đường NO và NC của mạch phanh đỗ là không v cùng lúc công tắc on. Mã DD N7KA mã hành động E02 cả hai đường NO và NC của mạch lưỡi ủi à, đều mở cùng một lúc. Lưỡi ủi đây là thấp. Mã DD N7KB mã hành động E02 cả hai đường NO và NC của mạch lưỡi ủi hoặc hạ là không vôn cùng một lúc tức là công tắc on mã DDN8KA mã hành động là E02 cả hai đường NO và NC của lưỡi ủi lưng cao là không vôn cùng một lúc tức là công tắc off mã DDN8KB mã hành động là E02 cả hai đường NO và NC của lưỡi ủi lưng cao là không vôn cùng thời điểm tức là công tắc on DD NNKA mã hành động là E03 cả hai đường NO và NC của cần khóa thủy lực là mở cùng một lúc tức là công tắc off mã DD NNKB à mã hai đồng E03 cả hai đường NO và NC của cần khóa thủy lực là không v cùng một lúc công tắc on mã DGS1KX mã hành động là E01 tín hiệu giao cảm biến nhiệt độ dầu thủy lực bất thường mã DGT1KA mã hành đầu là E01 tín hiệu ra cảm biến nhiệt độ dầu biến mô là bất thường mã DGT1KX mã hành đầu là E01 cảm biến nhiệt độ dầu biến mô bị ngắn mạch tiếp theo mã DH21KA mã hành đầu là E01 cảm biến áp suất dầu thủy lực hở mạch mã DH21KB mã hành động E01 cảm biến áp suất dầu thủy lực bị ngắn mạch mã DHT5KA Mã hành động là E02 cảm biến áp suất dầu bình mô bị hở mạch. Mã DHT5KB mã hành động là E02 cảm biến áp suất dầu biến mô bị ngắn mạch. Mã DK10KA mã hành động là E03 cảm biến mức nhiên liệu bị hở mạch. Mã DK10KB mã hành động là E03 cảm biến mức nhiên liệu bị ngắn mạch. Mã DK30KA mã hành động E03 tín hiệu biến trở cần ái PCCS về mã mạch. Mã DK30KB, mã hành động E03, tín hiệu biến trở cần ái PP PCCS về hở mạch. Tiếp theo, mã DK30KX, mã hành động là E04, tín hiệu cần ái PCCS cần 1 và cần 2 có giá trị ngoài phạm vi tiêu chuẩn. Mã DK30KZ, mã hành động là E04, tín hiệu cần lái PCCS ngắn hay hở mạch. Mã DK30N8 E0 mã đầu E03 tín hiệu cần lái PCCS bị lỗi. Mã DK31KA mã đầu là E03 mạch biến trở 2 của cần lái PCCS bị hở mạch mã DK31KB, mã hành động là E03, mạch biến trở 2 của cần ái PCCS bị ngắn mạch. Mã DK40KA, mã hành động là E02, mạch biến trở bàn đạp phanh bị hở mạch. Mã DK40KB, mã hành động E02, mạch biến trở bàn đạp phanh bị ngắn mạch. Mã DK55KX, mã hành động E04, mạch biến trở một và hai của cần lái tiến và lùi có tín hiệu bất thường. Mã DK55K Z mã hành động E04 mạch biến trở một và hai của số tiến và lùi ngắn hay hở mạch. Mã DK55N8 mã hành động E03 mạch biến trở 1 và 2 của số tiến số lùi bị lỗi mã DK56KA, mã hành động là E03. Tín hiệu điện áp biến trở cần ái PCCS không kết nối. Mã DK56KB, mã hành động là E03. Tín hiệu biến trở 1 cần số tiến lùi về ngắn mạch. Mã DK57KA, mã hành động là E03. Tín hiệu biến trở 2 cần số tiến lùi về hở mạch mã DK57KB, mã hành động E03 tín hiệu biến trở số 2 bị ngắn mạch Mã DKH1KA, mã hành động là E03, tín hiệu điện áp cảm biến góc nghiêng bị hở mạch. Mã DKH1KB, mã hành động là E03, tín hiệu cảm biến góc nghiêng bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã DNT3KA, mã hành động là E02, cảm biến tốc độ đầu ra hộp số bị hở mạch. Mã D LT3KB, mã hành động là E02, cảm biến tốc độ đầu ra hộp số bất thường. Mã DW5KA 5AKA, mã hành động là E02, van điện solenoid, chọn lựa góc nghiêng bị hở mạch. Mã DW5AKB, mã hành động là E02, van điện solenoid, chọn lựa góc nghiêng bị ngắn mạch mã DW5AKI mã hành động là E02 van điện solenoid chọn lựa góc nghiêng không đổi mã DW7BKA mã hành động là E02 van điện solenoid đảo chiều quay quạt để hở mạch mã DW7BKB mã hành động là E02 van điện solenoid đảo chiều quay quạt để ngắn mạch mã DW L1KA mã hành động là E02 van điện EBC bên phải của HSS bị hở mạch. Tiếp theo, mã DWN1KB, mã hành động là E03, van điện EPC1 bên phải của HSS bị cắn mạch. Mã DWN1KI được xác Mã hành động E04 van điện EBC1 bên phải HSS có dòng bất thường mã DWN2KA là xác nhận đẩy hộp đen của động cơ mã hành động E03 van điện EBC2 bên phải của HDS bị hở mạch. Mã DWN2KB mã hành động E03 van điện PC2 bên trái của HDS bị nắn mạch. Mã DWN2KI mã hành động E04 van điện PC2 bên trái của HDS có dòng không đổi mã DWN5KA, mã hành động là E01, cuộn điện điều khiển bơm quạt làm mát để hở mạch. Mã DWN5KB, mã hành động E01, cuộn điện điều khiển của bơm quạt làm mát để ngắn mạch. Mã DWN5KI, mã hành động E02, cuộn điện hộp điều khiển của bơm quạt làm mát có dòng không đổi. Tiếp theo, mã DXA0KA, mã hành động E01, van điện TVC của bơm thủy lực HF bị hở mạch. Mã DXA0KB, mã hành động E01, van điện TVC của bơm thủy lực HF bị nắm mạch. Mã DXA0KI, mã hành động E01, van điện TVC của bơm thủy lực HF bị ngắn mạch. Mã DXA H1KA mã hành động e 01 van điện tvc e của bơm thủy lực hf bị ngắn mạch mã dxa h 1 ka mã hành động e 02 van điện ECMV của quá biến mô bị hở mạch mã DXH1KB, mã hành động E02, van điện ECMV của quả mềm mô bệnh ngắn mạch. Mã DXH1KI, mã hành động E03, van điện ECMV của quả bên mô bệnh ngắn mạch. Mã DXH4KA, mã hành động E03, van điện ECMV của côn số 1 bị ở mạch. Mã DXH4KB, mã hành động E03, van điện ECMV của côn số 1 bị ngắn mạch mã D XH4KI mã hành động E03 van điện ECMV ở con số 1 có dòng không đổi mã D XH5KA mã hành động E03 van điện ECMV côn số 2 bị hở mạch mã D XH5KB mã hành động E03 van điện ECMV côn số 2 bị ngắn mạch mã D XH5KI mã hành động là E03 van điện ECMV côn số 2 có dòng không đổi mã E, mã D XH6KA, mã hành động E03 và điện ECMV con số 3 bị hở mạch. Mã D XH6KB, mã hành động E03 và điện ECMV con số 3 bị ngắn mạch. Mã D XH6KI, mã hành động E03 và điện ECMV con số 3 có dòng không đổi. Mã D XH7KA, mã hành động E03 và điện ECMV con số lùi bị hở mạch. Tiếp theo mã DXH7KB, mã động E03 van điện ECMV con số lùi về ngắn mạch. Mã DXH7KI, mã động E04 van điện ECMV con số lùi có dòng không đổi. Mã DXH8KA, mã động E03 van điện ECMV con số tiến bị hở mạch. Mã DXH8KB, mã động E03 van điện ECMV con số tiến bị ngắn mạch. Mã DXH 8KI mã hành động X04 van điện ECMV con số tiếng có dòng không đổi mã DXJ4KA mã hành động e E03 van điện hóa an toàn thủy lực bị hở mạch mã DXJ4KB mã hành động e E03 van điện khóa an toàn thủy lực bị ngắn mạch. Tiếp như vậy, tôi đã trình bày xong với các bạn danh sách mã lỗi phần 2 cũng là phần cuối cùng. Ở phần này có 86 lỗi trên tổng số 166 lỗi mã lỗi của xe ủi D65EX-16 của Komatsu. Ở phần 2, danh sách mã lỗi có từ DB, RKR đến DX à, J4KB. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi video này. Mời các bạn đón xem ở các phần video tiếp theo. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.comatsuvietnam.gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới